rất là đẹp luôn Đấy. hai màn hình giải trí cho quý vị nhá. Đây. Đây. Đấy. Hai màn hình giải trí cho quý khách hàng luôn.